À, xin chào các bạn trong video này thì à, quốc xin à, hướng dẫn cho các bạn đăng ký thông tin bay mình trong tài khoản Xmode và chia sẻ cho các bạn một tip cũng rất là hay trong việc là à, làm sao để mà à, Xmode gửi cái mã pin về để kích hoạt trong cái tài khoản Xmode của bạn để mà nhận tiền ha uh, trước hết uh, các bạn mở tài khoản Xmode ra và các bạn chọn trong cái phần menu ở bên phải các bạn chọn phần payment và các bạn chọn setup payment thì cái form setup payment nó hiện thị lên à, thì các bạn cần phải điền à, đầy đủ thông tin tên là tên trùng với tên à, giấy chứng minh của mình ha đấy thì các bạn lần lượt à, điền à, tên và địa chỉ à, chính xác của mình vào ha và nếu trường hợp nào mà các bạn không nhận được mã pin quá một tháng thì các bạn một tháng rưỡi thì các bạn upload giải chứng minh lên để mà xác nhận cái, cái tài khoản của mình ha rồi thì như vậy thì uh, Phước đã à, set up về cái um, thông tin payment thì uh, trong cái phần tiếp này thì các bạn nên um, điền kìa đối với các bạn nào mà làm ở thành phố ở xa thì các bạn cần phải điền đúng cái um, chính xác cái cái, um, cái địa chỉ uh, quê của mình thì thường thường ở quê thì chúng ta uh, khi mà Google Ads gửi mà pin về thì chúng ta có thể là dễ nhận được hơn là ở trên thành phố khi các bạn ở trên thành phố ừ, bởi vì nhiều cái nhiều nhiều nhiều cái bưu bưu điện cho nên uh, chúng ta sẽ bị dễ bị thất lạc hơn trong cái trong cái việc nhận cái mà pin ở một uh, huyện xã thì chỉ có một uh, bưu điện mà thôi